tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng vườn cao su này á, thì em cũng à, xin chân thành cảm ơn à, quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Rất mong luôn được sự ủng hộ của quý vị trong thời gian tiếp theo. Thì hiện trạng em đứng ở đây là cái mặt tiền của miếng vườn cao su của chúng ta nha từ đây chúng ta đi thẳng ra phía trước sẽ là khoảng hơn 500m là ra đường DH505 nha quý vị đường DH505 và từ đây mà chúng ta đi ra đường DT741 ở xã Vĩnh Hòa thì à, khoảng tầm 5 cây số nha quý vị còn từ đây mà chúng ta đi thẳng ra phía trước là sẽ ra đường Cống Triết xã Tân Hiệp thì con cách đó chừng khoảng hai ba trăm mét thôi thì à, con đường Cống Triết là cũng được à, mới làm đổ nhựa xong rồi rất đẹp miếng vườn cao su của chúng ta thì à, có tổng diện tích là 7,6 hecta và có khoảng hơn 200 mét mặt tiền đường đỏ nha quý vị đó, mặt tiền đường này nè đường đỏ thông này rất lớn nha đường này khoảng 6 mét xe tải rồi đi bình thường tốt đó. Miếng vườn của chúng ta thì nằm hai bên của cái mặt tiền đường đỏ này luôn nha quý vị. Đó. Phía bên phải màn hình mà quý vị đang xem á là 4 hecta. Đó. 4 hecta cây cao su khoảng tầm uh, 6 7 năm tuổi rồi. Giờ vô là chỉ có cạo thôi, 4 hecta. Còn bên trái của chúng ta bên này là 3,6 hecta nha quý vị. Bên trái màn hình là 3,6 hecta cây cao su khoảng hơn 1 năm tuổi. Hai cái hai cái vườn này thì à, nằm dọc cái mặt tiền của cái miếng đất này, của cái đường này luôn. Có hơn 200 mét mặt tiền luôn đường đỏ nha quý vị. Thì à, vị trí của miếng vườn chúng ta là cách trung tâm huyện Phú Giáo khoảng tầm 8 cây số nha quý vị. Và cách à, thành phố mới Thủ Dầu Một thì khoảng tầm 35 à, km 35 km đường xá rất là thuận tiện luôn thì à, miếng vườn này chúng ta mua làm của thì à, hoặc làm trang trại thì rất là hợp lý luôn bây giờ em đi dọc cái đường cho quý vị xem bên đây là cao su của nhà người ta nha người ta đang ờ, cho thuê trồng ờ, người ta có trồng sen canh mì còn phía đối diện chúng ta cao su nhỏ đó là miếng ờ, đất 3x6 của chúng ta nằm bên đó ở đây thì chúng ta đi thẳng về phía trước một chút xíu thôi là có nhà dân ở là đầy đủ khá đông nha quý vị và ra tới ngay đường cống chết luôn đường nhựa đây là cái 4 ờ, hecta của chúng ta nó chạy dài về phía trước cây cao su thì ờ, rất là to rồi cây đều và đẹp luôn bây giờ mà quý vị nào mua thì chỉ vào là cạo thôi à, cũng như các cái miếng đất khác mà em giới thiệu cho quý vị ấy, thì à, về sổ sách giấy tờ của cái miếng vườn này là sổ đỏ chính chủ nha quý vị giấy tờ hoàn toàn hợp lệ hết ừ. thì à, do chủ cũng đang à, kẹt nợ ngân hàng nên cũng cần bán cái miếng vườn này đi trước đây thì chị à, bán chủ muốn bán 4 hectare thôi nhưng bây giờ thì chủ muốn bán hết luôn là tổng cộng là 7,6 hecta nha quý vị thì à, báo cho quý vị luôn giá của cái à, miếng vườn này là 3,5 tỷ một hecta nha quý vị 3,5 tỷ một hecta quý vị nào mà có nhu cầu thì à, vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 cây rất là đều đất của chúng ta ở đây thì à, đất à, rất bằng phẳng nha quý vị phía phía à, trước mặt của chúng ta phía bên sau cái miếng vườn của chúng ta là hiện nay là đang có một cái trang trại có một cái trang trại đang hoạt động bên đó rồi đó, quý vị nhìn này. cây bằng đẹp bây giờ mà quý vị mua vào thì chúng ta chỉ có việc cạo thôi thì à, hiện nay giá mũ nó cũng xuống khá là thấp chủ thì chăm sóc cái vườn rất là kỹ nên mới được cái cây nó đều như thế này nha quý vị thì à, bên cạnh cái miếng vườn này thì hiện tại ở chỗ mà ngay chợ Phú Giáo chợ Phước Vĩnh trung tâm huyện thì em cũng ờ, có chú có nhu cầu mà cần bán ờ, cái căn nhà nằm đối diện chợ luôn mà em chưa có dịp thời gian để quay mặt tiền 4 mét nằm đối diện chợ luôn và chiều dài 85 mét nha quý vị là giá là 4 tỷ rưỡi giá 4 tỷ rưỡi quý vị nào có nhu cầu thì ờ, có thể liên hệ cho em em để số điện thoại ở cái phần mô tả cho quý vị à, liên hệ thì à, bên cạnh à, cái việc quay giới thiệu cho quý vị có nhu cầu mà cần những miếng đất vườn đất nhà nhà ở thì quý vị nào mà có nhu cầu là bán đất bán đất chính chủ nha cần bán thì có thể liên hệ em em sẽ quay video và bán hỗ trợ cho quý vị ha số liên lạc vào số điện thoại 0888 334 108 hoặc là số Zalo 0972 042 552 Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những cái à, video tiếp theo. Xin cảm ơn.